Ờ, mà lấy cái tuổi hạ chư tăng đã được an cư kết hạ cái mùa an cư nó đối với thời xưa đó là rất quan trọng vì chư tăng sau khi mà lĩnh thụ giáo pháp xong rồi thì đi thực tập vào rừng vào núi à, để thực tập giáo pháp thế rồi đi hoàng hóa mỗi người một nơi rất là ít khi mà được tụ tập với nhau. Thế thì nhân ba cái tháng mùa mưa ở Ấn Độ ngày xưa, ba cái tháng này thì côn trùng đi nó bò ra ngoài nhiều, ếch nhái, ờ, run rễ. Cho nên để tránh cho chư Tăng trong cái việc mà dẫm đạp vào côn trùng nó chết, nó tổn hại lòng từ, thì Phật chế ra trong cái ba cái tháng mùa mưa này thì chúng tăng quy tụ về một chỗ và theo từng cái địa phương để sống chung với nhau sách tấn nhau tu tập và rồi trong nội bộ tăng đoàn có những vấn đề gì thì đem ra để giải quyết đó, thống nhất với nhau cho nên ba cái tháng này đối với chúng tăng là rất quan trọng rất quan trọng anh em được thực tập cái tinh thần lục hòa Phật dạy. Thế rồi trong ba tháng đấy các bậc trưởng lão, trưởng thượng à, thấy trong chúng những ai khiếm khuyết mặt nào thì nhắc nhở, sách tấn hoặc là khiển trách của phạt à, xử trị gọt rũa cho chúng tăng trong ba tháng này à, thế rồi học thêm giáo lý vào wow những vị trưởng lão chỉ dạy xuống rồi đến hàng à, hạ tọa rồi xuống dưới nữa cho đến các chú tiểu nhỏ sa di đó, tập sự xuất gia đều được học hành trong ba cái tháng này ba cái tháng này như thời xưa là quan trọng lắm và tăng chúng học được rất nhiều thứ những người nhỏ thì được cái dịp để chấp lao phục dịch phải rồi thị giả à, phục vụ cho các bậc trưởng thượng bòn mót công đức Đấy. rồi những bậc lớn thì ôn tầm lại kinh điển rồi eh, trao đổi cái kinh nghiệm hành pháp với nhau đó kết thúc ba tháng hạ này là chư tăng được thêm một tuổi đạo đạo được lớn thêm nhờ cái khóa an quy kết hạ thì từ xưa tới nay truyền thống phật giáo như vậy cho nên là hết mùa an cư thì chư Tăng, các hàng môn đệ thì thường khánh tuế Thầy Tổ của mình thêm một tuổi đạo, chứ không phải là thêm một tuổi đời. Tết ra thì các con chúc Thầy thêm một tuổi đời, thế còn hết hạ là chúc Thầy thêm một tuổi đạo. Thì khánh tuế này là khánh tuế thêm tuổi đạo. Cái tuế là năm là tuổi, khánh là mừng, mừng vui, Thầy thêm một tuổi đạo đối với trong đạo thì thêm tuổi đạo quý hơn là thêm tuổi đời tuổi đời thêm thì già gần với chết không quý bằng nhưng đối với tuổi đạo thì thêm tuổi đạo là quý là thêm đạo lực thêm kinh nghiệm tu hành thêm rất nhiều thứ đó cho nên đối với trong đạo thì phật đặt rất là nặng là cái tuổi đạo à, cho nên có những vị có thể tuổi đời rất lớn nhưng mà mãi mới đi xuất gia thì tuổi đạo là ít hơn cho nên vẫn phải làm em. À, ví dụ ở trong chúng nhà mình đây như là các à, sư ông Trí Kiên, Trí à, Mãn, Trí Thụ, tuy là các ông toàn bảy mấy, tám mươi rồi, nhưng mà tuổi đạo đi xuất gia thì lại sau. nên cho nên các ông vẫn rất hoan hỉ là làm sư em của các ông trẻ tuổi. Nghe Đấy là luật trong đạo, ừ, là như vậy. Đấy. Trong đạo có ông đệ tử sau cùng của Phật là ông Tu Bạt Đà La, 120 tuổi ông mới xuất gia. Thì ông phải là em út tất cả chạy đến lúc đó. Mặc dù ông, sau ông xuất gia xong, ông chứng A-la-hán luôn đấy. Thế nhưng rồi vẫn phải là em. Yeah. Đó thì trong đạo này đặt cái tuổi đạo ờ, lên trên yeah, để cho đại chúng thấy. thế nhưng bên cạnh đó thì Đức Phật cũng rất coi trọng cái việc đạo đức tu hành. Và Đức Phật cũng nhận định đấy những vị mà đạo đức tu hành đầy đủ, giới đức đầy đủ người đó là bậc trưởng lão, người ấy có thể làm lãnh chúng được, lãnh đạo chúng được. Chứ cũng lại không phải chỉ căn cứ trên cái tuổi đạo nữa. Ví dụ trong chúng đây mà có một chú sư bác hay chú hình đồng đây mà chứng quả A-la-hán chẳng hạn thì Thầy có thể cho chú lên lãnh chúng luôn và lãnh đạo toàn chúng luôn. Không nhất thiết là phải là cứ phải là ông ờ, Việt hay ông Tuệ, ông Tiến hay ông nào mà là cái người ta chứng đạt được cái người đó đấy là quan trọng cái đấy thì lại cái mấu chốt tu đạo thì cái người đạt đạo là cái người mới lãnh chúng mới có thể mà quản lý thông lý đại chúng được đó. đấy thì thưa đại chúng để thầy nói qua để đại chúng hiểu cái ý nghĩa của cái mùa an cư và cái lễ khánh tuế